này vừa gặt đây này luôn luôn nương này uh, giang lên uh, thăm cháu giang cũng khá là lâu rồi chắc phải hơn tháng từ hôm mà cháu uh, bệnh viện về ấy. Rất là gia đình cháu đã có ai nhà không À vâng, ông bà đi lấy sắn Bà cháu giang. chú chào con nha bố mẹ đâu hết rồi hả à, bố mẹ đâu bố mẹ đi ờ, ấy à đi làm à muốn mình em gái nhà ô cháu giàng càng ngày càng teo đi rồi gầy đi rồi sương trơ luôn nhỉ Mà hô à, mà, mà hô sẽ xuống làm chứ à chắc mình ngủ đúng không ừ. ống chân của cháu là là teo hết luôn mỗi bà cháu ở nhà thôi bà đi lấy sắn đi chăn trâu về thôi bố cháu à, đi đâu rồi mẹ cháu đi đâu rồi nhờ bà nhờ. bà cũng không nói được tiếng dạ? kinh Đấy, dạ? <laughs> bác đây là dạ? ờ, người ấy Mẹ thôi cứ để cháu ngủ đi tiếp tôi sẽ cờ ờ, mắt nó càng ấy ra thôi nhiều bà nhiều mệt bà đau ấy chúng ta long lên rồi tiêu con ờ, được cơm không bà được thì nó làm không à? thì nó làm không đâu chính chính là tí xe còn nó tơ tí được xe còn nó mới lại, mới lại cho nó gầy hẳn đi kéo ông chân của cháu <laughs> không bằng cái tay của mình như này tuần xương mà ừ. không ăn được ấy nào máu là không ăn được nhưng mà nào máu mà à, không không không ăn được cơm rồi là nó sẽ đi đau từ hôm mới về là cái đây là hơn một tháng này một tháng này à, không không di chuyển đâu chỉ là vệ sinh hầu như là cha mẹ bố mẹ đều phải là ấy giúp cháu hết mắt của cháu thì cũng không, không thấy đỡ hơn ùn mà nó còn ấy hơn nữa sưng to nhà, hơn ừ. nó cứ để cho cháu nó mệt được à, cháu nó mệt với lại nó yếu mệt yếu nên là là không muốn vận động ấy. chỉ là muốn nữa là nằm thôi nằm một chỗ là là đấy cái kia là là cơm quá à. chưa cơm chắc là để từ hôm nào đây đấy mà đấy là là khô lên rồi đấy là sữa rồi sữa rồi con bà cứ kệ cháu đi bà cháu đau á đau không, không, không muốn dậy ờ, mấy là Nha, tôi sẽ y tế tôi rồi mấy ra không tôi sẽ ra không mua lo. Ê, ơi coi này chị tặng ơi y tế sẽ không mua lo đây mệt cứ ngủ thôi thì cháu đã khóc đấy đau Ê cây Chú Giang đây mà, chú lên thăm cháu đây mà Đấy. Ý chí ta sẽ cần nó mới lẹ, mới lẹ Bà, bà của con mà bà con vừa đi chăn trâu về ấy Còn nhớ chú Giang với chú Sơn không? Đấy, trời nó gọi là lệch hết mình Thôi chú biết là đau đau mà thôi cứ ngủ đi Đấy, mắt chứ thì không không ấy luôn cái to giờ còn cả hai mắt đấy ấy ok cháu để cháu nghỉ thôi vâng cháu lên hỏi thăm đau nó khó chịu ấy đau nó khó chịu muốn buồn ngủ mà chỉ muốn buồn đau mà ừ. Đó. đau nên là cháu muốn buồn ngủ muốn yên tĩnh này. ăn thì không à, ăn được mấy rồi Sữa từ cô thìa cháo rồi, cô sữa cơm sữa này là hộp sữa mình chưa có sữa cà hậu không chung một tháng là gầy đi bao nhiêu không ăn được là nó teo lại người nói chung là da bọc xương thơ sớ sơ hô kêu mừng ờ, bắp tay mà người bị chân để nó không còn không phải là mình ăn và mình có chất mà mình mới nuôi dưỡng cơ thể có nghĩa là nếu mình không ăn được một ngày một bữa thì ờ, nó sẽ dần dần ờ, cơ thể nó sẽ mất đi cái nguồn năng lượng chỉ cần mà một ngày mà mọi người mà ăn chỉ cần được, được một bát cơm này hoặc hai bát cơm nhỏ, nhỏ thôi là mọi người cũng đã à, là có một cái nguồn năng lượng và cơ thể để mà nó tốt hơn rồi nếu không ăn được thì như cháu giàng là, hầu như là toàn bộ ngày có thể được một miếng thìa cơm dạ. lên Chị cho xe cầu Phía bên này thì là, là cái chỗ ờ, một cháu giang là để uh, rửa giấy chân tay này, giặt rũ quần áo này Tắm giặt thế này Bà cháu đi lấy củ sắn về Sắn ờ, hâm bông, sắn ngon đấy Cái này thì gọi tiếng uh, ờ, hâm bông là gì bà nhỉ? Con tông Con tông ừ. À đấy củ sắn này ngày xưa mà bé là giang thích ăn sắn lắm mình à, lúc còn nhỏ nhỏ mình hay sang nhà hàng xóm này các cô các bác là là đấy người ta độn cơm với sắn này hoặc luộc sắn hay là nướng sắn là thích ăn cực kỳ luôn cơm trắng mình lại không, không thích đâu nhá Thế bản thân giang là ăn cái kiểu ăn kiểu cái đồ núi rừng của thiên nhiên ấy. nó rất là sạch đồ cho nó rất là sạch không có thuốc sâu này không có học nhiều ấy ngừa là tự dòng tự lên đấy à mẹ và cháu đi ờ à, em à vừa đi ấy đi ờ, lấy cỏ cho châu à ồ oh, đấy con gái của ờ, ấy của mẹ ờ, hơi có vàng lấy cỏ cho châu sao à có ba con ngan này thôi ba con nhỉ <laughs> cháu đang sợ anh dân ừ, biết mà không ăn là nó sẽ yếu mà có nghĩa là là là anh nhìn thấy là trơ xương ra luôn còn gọi là da không ấy sau này mà cháu không ăn là nó còn còn còn, còn có cái da không nó không còn thịt nữa Chỉ một ngày ăn lắm mình ăn được một hai ba giọt sữa thôi một hộp sữa là nó cũng cô là ăn có chất để mà nuôi dưỡng cơ thể anh lên anh còn buồn khóc bà nói chuyện với cháu với cháu này con gái nhìn thấy bà ô gầy đi rất nhiều giờ có mua về cũng chẳng ăn được thương anh nhỉ không biết làm thế nào được chỉ có động viên anh bây giờ không biết là có một cái phép màu nào đó không thì à, giúp con mình anh cũng hy vọng là mong là có một phép màu nào đó giúp cháu nó phục hồi bây giờ do là cái mắt nó đau chỉ muốn kiểu buồn ngủ thôi cả hai mắt thì nó càng ngày nó càng sưng ra sưng ra mà nó chưa ấy lại được ý gì bà bà bà nó hỏi không nghĩa là nó có một cái lọ truyền này này em bảo bác sĩ ấy người ta lên lên trực tiếp lên tận đây ấy, chuyển cho cháu cũng được ừ. ừ. nó không đáng bao tiền đâu mà một lọ ấy ừ. ừ. nếu mà cháu không ăn được thì mình phải truyền ừ. truyền những nước vào thì có thể à, bảo bác sĩ ở dưới này này ở huyện trạm tấu mình lên này lên là truyền cho à, cháu xong rồi gửi tiền người ta ấy. Ừ. ừ à, không ăn được là nó sẽ yếu ấy. cái này là hai vợ chồng em là phải chủ động bản thân anh thì à, bây giờ là tiền cũng giao hết cho hai vợ chồng thì anh không cầm một cái gì nữa rồi nên là anh chỉ biết cái gì đó tốt thì à, anh chỉ bảo hai vợ chồng là là bảo bác sĩ về tận đây này người ta về tận đây người ta thăm khám cho người ta chuyển nước cho cháu ừ, thì nó sẽ có một sức đề kháng nó tốt hơn Đấy, nếu mình không ăn được ấy nếu không nếu mà không truyền nên mà cháu này nó càng yếu thì cái da rẻ nó mới còn mỗi cái xương ấy anh em nói còn cái cho xương này ra không nó không có thịt nữa cái mới một lần truyền là lọ đấy chỉ là bốn trăm nghìn truyền tùy thôi mà truyền chất đạm nó sẽ tốt cho cơ thể nó hồi phục lại này người ta về người ta treo vào đây là mà cái lọ truyền người ta treo lên đây này Đấy, treo lên là cắm một tay này cái ven này, này. thế là nó truyền vào đây. Ừ, em cũng bảo chồng đi uh, xuống à, bệnh viện uh, huyện mình này, này bảo người ta lên người ta truyền cho cháu người ta lên tận đây cũng được mà bác sĩ lên tận nhà người ta truyền cho người ta để này khi nào mà hết thì mình khóa vào như này nên người ta sẽ hướng dẫn mình cái lọ truyền này thì không ăn được sau này nó toàn xương không thì nó sẽ yếu dần yếu dần đi rất là nó nguy hiểm nguy hiểm cái tính mạng của cháu thì mình quan trọng là giữ được là ờ, cái, cái ờ, duy trì được cái tính mạng của cháu đó đấy. trước mẹ anh ở thành phố yên bái này mổ một tháng này này phải chuyển suốt ngày mai bốn lọ mà trước mẹ anh ngày bốn lọ ờ, truyền chất đạm trong người luôn đấy mẹ đẻ của anh này, này như kiểu bà đấy, đấy kiểu bà là là co là, là, là mẹ của anh gư đấy đây là cháu của bà như anh anh đi chăm sóc một tháng ngoài là chăm mẹ đấy với mẹ anh mổ lưng này nó là không ấy chỉ cứ nằm một chỗ thôi xuống nhà truyền thôi rồi không ăn được ấy nói là bác sĩ cấm ăn mà mà cứ truyền đạm chất đạm để nuôi sống cơ thể đó mà <laughs> không ấy nên là anh bảo là hai vợ chồng cố gắng là mình à, bảo bác sĩ lên tận đây này Đấy. nên chuyển à, cho con tôi chất đạm như thế này thế kia bao nhiêu tiền thì gửi cho người ta luôn ngày hôm đấy và hết như nên là bảo hỏi bác sĩ là các hướng dẫn sử dụng để cho cháu để cho đấy nó còn không khô vào cho nó có khô không? nó khô rồi đúng không khô một tí không nó không còn chảy nước như ngày trước to hẳn ra nhỉ đấy dính mà luôn đấy dính là luôn là là không không ấy là nó không mở được con đau chứ đau. u mà đấy nếu mà cháu không ăn được mà yếu quá hẳn yếu quá thì à, em có thể bảo bảo chồng mình ấy ừ. ở xuống uh, bệnh viện dưới mình này này mà người ta lên truyền đạm cho ừ. Ừ, để cho nó sức khỏe nó, tốt hơn ngày là hộp sữa cố gắng uh, già nhé con nhé cố gắng uh, nghe lời bố mẹ uống sữa và mới có sức khỏe được uống sữa rồi là ăn cháo ấy nếu có cháo thì mua nó dinh dưỡng ấy